thiết Phật tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thánh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền duyên khởi quang minh đại xưng tính tác phật sự phổ huân chư chúng sinh giai phát bồ đề tâm viễn ly chư vọng nghiệp viễn thành vô thượng đạo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 ơi à, thầy à, dạy à, khắp trời người ơi cha lành chung bốn loài ơi quy y tròn một niềm ơi dứt sạch nghiệm ba kỳ ơi à, xứng à, dương à, cùng tán than ơi ứng kiếm không cùng Phật à, chúng à, sinh à, tinh thường giống lặng ơi đạo cảm thông không thể nghĩ bàn nơi lưới đế châu vi đạo tràng không ờ, biến ờ, pháp ờ, rơi qua hiền vì ở lại thầm vương chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thường chúa tam bảo chi tâm định lễ ơi nam mô sa bà giáo chủ điều ngư bồn sư thích ca mâu ni phật đường lai hạ sinh di lạc tôn phần đại chi văn thù xưa lời bồ tát đại hành phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ an linh sơn hồi thương phật bồ tát chi tâm đề định giáo chùa cực lạc thế à, giới à, đại à, từ đại bi a di đà phật đại bi quán thế âm bồ tát đại thế chi bồ an ờ, đại nguyện ờ, ờ, địa tạng vương bồ tát thánh tình đại hải chúng bồ tát tâm định lễ ơi nam mô đông phương giáo chủ tiêu tai diễn thọ dược sư lưu ly quang vương phật nhật quang biến à, chiêu à, bồ tát nguyện quang biến chiếu bồ tát thánh à, tình đại hải nhân thiên thánh chung pháp phật à, sâu à, màu à, trắng gì hơn ơi trăm ngàn muôn kiếm khó được gặp ơi nay con nghe thấy vâng gìn dư cần à, hiểu à, nghĩa chân à, đứng thế tôn ơi nam mô phật bồn sư thích ca mâu ni ơi nam mô phật bồn sư thích ca mâu bồn sư à, à, thinh à, ca mâu ni kinh tám điều giác ngộ của bậc đại nhân là người đệ tử phật ngày đêm nên trí tâm nhớ nghĩ và tư duy về tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân điều giác ngộ thứ nhất thế gian vốn vô thường cõi nước rất mong manh bốn đại lại khổ không lắm ấm là vô ngã luôn sinh diệt biến đổi là dối không có chủ tâm là nguồn việc ác thân là rừng nghiệp tội nếu quan sát như thế dần dần lìa sinh từ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 đủ chỉ nó việc tham cầu sẽ tăng thêm tội ác Bồ Tát không như vậy vàng nhớ đến chi túc à, vui cánh nghèo giữ đạo à, lấy tuệ làm sự nghiệp mà điều giang ngộ thứ tư à, lười biếng phải xa đọa nên thường hành tinh tấn để phá phiền não ác chiết phục cả bốn ma ra khỏi ngục âm giới điều giác ngộ thứ năm ngu si phải sinh tử nên bồ tát thường nhớ luôn học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biên tai à, rồi đem niềm vui nơn à, giáo hóa cho tất cả điều giác ngộ thứ sâu à, nghèo khổ hay oan hờn thường kết nhiều duyên ác bồ tát hành bố thi bình đẳng với oan thần à, không nhớ đến lỗi cũ à, không ghen bỏ người ác à, điều giác ngộ thứ bảy năm dục là tai họa thân dâu ở cõi tục nhưng không nhiễm dục lạc thường nhớ nghĩ ba y bình bát và pháp khí chi nguyện người xuất gia luôn giữ đạo trong sạch thực hành hành thanh tịnh từ bi với tất cả điều giác ngộ thứ tam sinh tử luôn thiêu đốt khổ não thật vô biên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 am điều lối trên đây à, chữ phật và bồ tát à, đã tự mình giác ngộ và tinh tấn hành đạo à, tu từ bi trí tuệ nương theo thuyền pháp thân đến nơi bờ liệt bàn Tôi trở lại sinh từ à, độ thoát các chúng sinh à, cùng đem tam điều này chỉ dạy cho tất cả khiến mọi loài chúng sinh à, biết được sinh từ khổ xa lìa năm món dục tu tâm theo thánh đạo nếu người đệ tử Phật à, tư duy tám điều này à, sẽ ở trong mỗi niệm diệt được vô lượng tội à, thăng tiến đến bồ đề mau thành tựu chính giác à, dứt hẳn đường sinh tử à, thường an chú tình à, làng tâm đảnh à, lễ ơi à, đề à, nhân đầu đà tôn giả đại ca diêm tâm định lễ ơi đề nhân chi tuệ tôn già xa lợi phật già mục kiều liên chia tâm đình lê ơi đề nhân đã văn tôn già an đỉnh lễ ơi để nhân trì giới tôn già ưu ba ly chia tâm đỉnh dài à, không à, tôn à, già tu bồ đề chi tâm định lễ ơi đề nhân thuyết pháp tôn già phu lâu na chi tâm đỉnh lễ ơi à, để à, nhân à, luận nghị tôn già cá chiến diên chi tâm đỉnh lê ơi đề nhân thiên nhãn tôn già a nâu lâu đà chi tâm định lễ ơi đề nhân mật hành tôn giả la hầu la chia tâm đỉnh lễ ai tổ xưa chung lâm đại đầu đà chi tâm đỉnh lễ tổ xưa pháp loan um

thiết tha đệ tử phước duyên thiếu kém sống trong thất niệm lâu dài không được sớm gặp tranh gầy nè hiểu được kẻ khác cho nên hờn giận oán thù lý luận xong rồi trách móc mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau chia cách hố kia càng rộng có ngày không nói với nhau biết trong tâm thức bao nhiêu hạn tốt lấp vùi hạt sống thương yêu hiểu biết và bao hạt sống an vui nhưng vì chưa biết tươi thầm hạt lành không mong tốt tươi cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc quen lối bỏ hình bắt bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruồi tương lai quanh quẩn trong vòng buồn dần xem thường bảo vật trong tay giày đạp lên trên hạnh phúc tháng năm sầu khổ miệt mài giờ đây trầm sâm bão điện còn nguyện sám hồi đổi thay đệ tử cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỗi triền miên xin lấy cam lộ tình thủy tưới lên dập tắt não phiền xin lấy con thuyền chính pháp đưa con vượt nẻo an khiên xin nguyện sống đời tình thức học theo đạo lý chân truyền thực tập nụ cười hơi thơ sống đời chính niệm tinh chuyên đệ tử xin nguyện trở lại từ bi che chở trên con đường đạo nhiệm màu nguyện xin truyền cảnh tù tâm vướng tròn đạo quả về sau nam mô cầu sám hối bồ thập mười nguyện lớn của Đức Phổ Hiền Bồ Tát một là kinh lễ chư Phật Hai là xưng tan như lai Ba là dòng tu cúng dường Bốn là sám hối nghiệp chương Năm là tùy hỷ công đức Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp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 được nương tựa nơi tam bảo tu hành mau thoát khổ hồi hướng cho các vong linh anh hùng chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn sớm nương tựa về nơi chính pháp tu hành mà được giải thoát khắp nguyện à, phước ban tất cả đức độ quần sinh Phật Pháp thịnh hưng tam đồ dân ờ, sạch ờ, Nam Mô ờ, Phần Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni phu công đức có bao nhiêu ờ, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khâm pháp giới các chúng sinh ờ, thấy đều thể nhập vô sinh nhân nguyện tiêu ba chương sạch phiền não ờ, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời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 từ ờ, quý ờ, y ờ, phật ơi nguyện cho chúng sinh ơi hiểu thâu đạo lớn ơi phán tâm vô thường từ quý ấy à, pháp ấy à, nguyện à, cho chúng sinh ấy thâm nhập kinh tàng ơi trí tuệ như biển từ quý y à, tăng ơi à, nguyện cho chúng à, sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết thầy không